là khóa tu đầu tiên của năm 2023. Sư cô cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà gia hộ cho quý vị có một ngày tu cũng như một năm tu công đức viên mãn pháp hỷ tràn đầy nam mô a di đà phật à, thưa đại chúng à, theo tiến độ của mình á thì đáng nhẽ ra hôm nay mình sẽ học tiếp Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 21. Nhưng mà gần đây có một sự kiện rất là hy hữu, cho nên sư cô nhất định à, hôm nay sẽ nói những vấn đề liên quan đến cái sự kiện này. Dạ. Và Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 21 chúng ta sẽ dời lại khóa tu lần sau à, quý vị hoan hỷ không à, à dạ. là người con phật thì chắc quý vị cũng biết gần đây có một sự kiện rất là hy hữu đó là sự kiện gì à đại sư hòa thượng tinh văn viên tịch và sau khi lễ trà tỳ à, ngài đã để lại rất nhiều xá lợi à, mà là xá lợi rất là đẹp xá lợi gọi là xá lợi ngọc mà trắng như pha lê tinh khiết nhiều màu sắc và vô số kể à, đó là một điều rất là hy hữu một điều là chúng ta rất là tán thán và quy ngưỡng công hạnh của ngài à. sư cô à, được phước duyên là tu học ở đài loan một thời gian cũng khá dài và cái niềm vinh hạnh nữa là trường của sư cô ừ, là viên quan Phật học viện ngày trước khi đại sư Tinh Văn từ bên Trung Quốc di qua Đài Loan cái điểm đầu tiên mà ngài dừng chân để tu học lại là chùa Viên Quang là nơi sư cô học cho nên là có nhiều câu chuyện nhiều sự tích về ngài mà khi sư cô qua học ở trường thì luôn luôn được thầy viện trưởng và các uh, vị giáo sư, vị sư trưởng nhắc nhở mình học theo công hạnh của ngài. Và bản thân sư cô cũng đã nhiều lần đi đến Phật Quang Sơn ở lại đó thăm quan tu tập à, và được gần gũi đệ tử thông tính của ngài cho nên được biết cũng rất nhiều câu chuyện về ngài cho nên khi nói về đại sư tinh văn thì sư cô cũng có một số nội dung câu chuyện để mà chia sẻ cho quý vị để chúng ta hiểu thêm về ngài thật sự là người việt nam của chúng ta khi nói đến đại sư tinh văn thì chắc quý, quý vị có lẽ là rất là mơ hồ à, không hiểu và không biết ngài là ai mà tại vì pháp ngữ của ngài đó là đa bộ phận á, là có bản quyền cho nên là hiếm có phiên dịch à, chính bản thân sư cô cũng à, nhiều khi muốn dịch nhưng mà khi dịch ra mình phải đi xin bản quyền nó rất là khó à, vì thế mà pháp ngữ của hòa thượng tinh văn thì ít lưu truyền tại việt nam à, còn pháp ngữ của à, hòa thượng ân sư tịnh không đại lão hòa thượng thì rất nhiều người phiên dịch bởi vì sao bởi vì à, pháp ngự của ngài đa bộ phận là không đánh bản quyền à, cho nên là mình ai mạnh ai nói dịch <laughs> cho nên là cái pháp của ngài được à, quảng bá ở Việt Nam chúng ta và nhiều người là tu theo pháp môn của hòa thượng cho nên mình biết về hòa thượng tịnh không nhiều hơn đại sư tinh văn thật sự ra nếu xét về cái sự ảnh hưởng ở Đài Loan thì đại sư tinh văn là người số một rồi tiếp đến là hòa thượng ni ừ. chứng nghiêm là khai sơn hội tử tế à. à, và tiếp đến là đại sư thánh nghiêm khai sơn pháp cổ sơn và vị trí thứ tư hòa thượng duy giác trụ trì trung đài thiền tự à, rồi mới đến hòa thượng ân sư của chúng ta vân vân và những bậc đại đại sư sau này cho nên nói về cái tầm ảnh hưởng thì ở Đài Loan thì Đại sư Tinh Văn là người số một. Hôm nay sư cô dành một cái buổi pháp thoại để chia sẻ những câu chuyện về Ngài. Cái sự ảnh hưởng và truyền bá chánh pháp của Ngài rất là nhiều thế hệ và giáo hóa được nhiều tầng lớp trong xã hội. À. Cho nên những gì à, Đại sư làm cho đạo, cho đời, cho dân tộc Đài Loan cũng như cho tất cả chúng sinh thì chúng ta rất là dễ dàng nhận biết qua cái con người của Ngài và những thành tựu mà Ngài để lại. Mình muốn hiểu về Ngài thì mình không thể nhìn ở một góc độ nào đó mà mình phải nhìn trên một cái tổng thể gọi là toàn diện thì mình mới hiểu về Ngài. À. Nhìn chung thì trong thời gian gần đây ở Việt Nam chúng ta À, mình nói là mình biết về ngài biết về đại sư tinh văn thì chắc có lẽ là chúng ta thông qua những trang mạng đưa tin bằng tiếng việt phải không và sư cô cũng lên à, xem thì à, sư cô thấy phần đưa tin ở bản tin tiếng việt của mình rất là hạn hẹp rất là hạn hẹp ừ. à, nhìn chung thì họ đưa tin ở một cái góc độ là bề nổi của ngài thôi à, ngài là một vị khai sơn và quan sơn chẳng hạn mà ừ, ngài là người xây dựng được nhiều chùa nhất trên thế giới à, quý vị biết à, tổ chức phật quan sơn á, là xây dựng hơn 300 ngôi chùa trên toàn cầu cho nên có thể là có thể nói rằng ngài là một người xây dựng được nhiều chùa Phật giáo trên khắp Nam Châu này. À. Cái thứ ba là Ngài là người thành lập nhiều trường đại học Phật giáo để đào tạo nhân tài. À. Cái thứ tư nữa là Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng à, như là truyện thích ca mâu ni à, truyện ngọc lâm quốc sư duy liễn của sư và tác phẩm này rất thân quen với người Việt Nam chúng ta và thời sư cô chưa xuất gia vào năm 1992 á thì sư cô được xem cái bộ phim à, gọi là thoát vòng tục lụy các vị nhớ không bộ phim này bộ phim này chính là chuyển thể từ à, tác phẩm Duy Liễn của Sư Ngọc Lâm Quốc Sư của Đại sư Tinh Văn. Mà, cho nên thời đó là Ngài đã là một học giả nổi tiếng rồi. À, và nhiều tác phẩm sau này Ngài viết rất là nổi tiếng. Thí dụ như trên tay sư cô có một tập ha, dịch sang tiếng Việt là nè, là tiếng hát vô thanh. À, tác phẩm này Ngài viết ở một cái địa điểm cũng rất là đáng để chúng ta ghi nhớ và học hỏi à, tí sư cô sẽ sẽ chia sẻ đến cái phần này ha. rồi tiếp theo là à, ngài là một người đảm nhiệm chủ biên chủ bút cho nhiều tạp chí nhiều à, à, nguyệt sang à, rồi nhiều tờ báo à, chính vì nhờ những tờ báo này mà quần chúng tiếp cận đến Phật giáo một cách rất là hiện đại à. và người ta hiểu Phật pháp là như là một cái tôn giáo rất là khoa học để hướng tâm con người tìm hiểu về đạo Phật và tu theo chân lý nhà Phật gọi là chinh hoa rẫn sinh tịnh hóa nhân tâm những cái tờ báo này và đặc biệt cái tờ báo này có một cái tờ rất là nổi tiếng của ngài làm chủ bút đó là rỉnh chen phủ bao sáng nào sư cô cũng đến xem cái tờ báo này và trên cái trang đầu tiên là nhất định là cái bài viết của đại sư và sư cô để ý sau khi cái tờ báo này người ta thu lại đó người ta gom lại người ta à, bỏ ra gọi là khuấy sâu á thì sư cô sẽ chèn gọi là cắt cái <laughs> cái bài viết của ngài ở trên trang đầu đó sư cô lưu lại và sư cô đem một sắp này về Việt Nam đem về Việt Nam để phiên dịch ra tiếng Việt à, à bây giờ cũng còn giữ á à, cho nên sư cô đọc rất nhiều tác phẩm của của đại sư Tinh Văn à, à, cho nên cái tờ báo mà nhân gian phước báo này là là rất là tuyệt vời và đại sư là người chú bút à, những bài viết của ngài rất là khoa học mà truyền tải cái chân lý nhà phật à, rất là gần gũi rất là thiết thực mà chúng ta đọc qua đó học qua đó là chúng ta dễ dàng áp dụng những lời đức phật dạy à, cho nên mình hiểu về ngài thì đa phần là như vậy và đặc biệt là ngài có công trong cái công trình biên tu lại Đại Tạng Kinh ừ. Trong cái Đại Tạng Kinh đó có nhiều danh từ nó khó hiểu Cho nên Ngài lại tiếp tục biên soạn ra cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển à, Để à, mình tra cứu những cái danh từ mình khó hiểu Và công trình này là tốn à, gần à, 30 năm hai tác phẩm này tập hợp rất nhiều học giả nổi tiếng cho nên ngài rất là có công trong cái, cái sự nghiệp hoàng dương và truyền bá chân lý nhà Phật đến với tất cả quần chúng trong cái thời buổi hiện tại à, và tổ chức Phật Quang Sơn được xem là một cơ sở Phật giáo hiện đại thân thiết gần gũi và có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới à, thì gần đây chúng ta hiểu về ngài thì chắc có lẽ là qua những cái phần như vậy là cô thưa với đại chúng à, à, người xưa thường nói là 10 năm mài mực không ai biết một phút huy hoàng là thiên hạ đều đều trư đều biết nghĩa là mình thấy là chỉ cái phần thành tựu của ngài mà mình không thấy những cái khó khăn những cái cam go mà ngài Ngài phải từng trải, từng vượt qua. Ừ. À, cho nên là nếu nếu muốn hiểu về Đại sư Tinh Văn thì ngoài những cái điều mà vừa nãy sư cô trình bày thì mình phải hiểu về con người của Ngài, mình hiểu về hạnh nguyện của Ngài, tư tưởng của Ngài, chí hướng của Ngài à, và những cái tận cùng gọi là cam khổ để rồi Ngài vượt qua, Ngài phát huy để ngài thành tựu được một cái sự nghiệp nó vô cùng vĩ đại như vậy và ai cho chúng ta đã từng đi qua Phật Quang Sơn Đài Loan thì chúng ta sẽ tham quan được cái Phật Đà kỷ niệm quán phải không công trình nguy nga mà chùa Phật Quang Sơn là chiếm diện tích là 100 hecta trăm hecta <laughs> <laughs> đó là một công trình rất đồ sộ Dạ. và bây giờ thì chúng ta được phước duyên là sư cô sẽ kể những câu chuyện à, mà sư cô được người ta kể cho nghe về ngài hoặc là đọc những tác phẩm của ngài mà biết hoặc là sư cô đến Phật Quang Sơn ở lại bên đó được đệ tử của ngài kể lại mà dạ. thì bây giờ sư cô sẽ kể cho quý vị nghe à, tức là ở cái phần bề chìm chứ không phần không phải phần bề nổi bề nổi thì quý vị biết rồi đó ngài viên tịch lưu lại xá lợi và những thành tựu như vậy như vậy đó à, và bây giờ sư cô kể về cái cái phần chìm à, cái phần mà ít ai biết à, à, đầu tiên là mình tìm hiểu sơ về ngài ha đại sư tinh vân sinh ngày 22 tháng 7 năm 1927 tại huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô, à, Trung Quốc. Năm 12 tuổi là Ngài xuất gia ừ. và lấy cái pháp hiệu là Tinh Vân. À, thật sự ra là như truyền thông đưa tin đó, là Ngài trụ thế là 97 năm phải không? À, nhưng mà có một bí mật sư cô được biết là do chính đệ tử của Ngài à, gọi là Pháp Sư Như Thường hiện tại là, là giám đốc cái uh, trung tâm kỷ niệm quán Phật Đà ngài thổ lộ cho biết là thật sự ra là đại sư sinh năm 1922 à, nghĩa là đại sư khai nhỏ đi 5 tuổi <laughs> hồi trước đó thì cái vấn đề này cũng rất dễ hiểu bởi vì hồi đó đâu có sinh ra thì gặp chiến tranh loạn lạc đâu có đi đăng ký được à, giấy khai sinh như sư cô là ngày sinh cũng trật lắc à <laughs> nếu quý vị mà nhìn trên giấy tờ sư cô á à, thì đó không phải là ngày tháng năm sinh của sư cô đại sư tinh văn cũng vậy ừ. cho nên là tính đến thời điểm ngài viên tịch là ngài đã trụ thế 102 tuổi vì thấy không ừ. chứ không phải là 97 tuổi ha mà cái điều này mình đâu có biết đâu phải không ừ, tại vì truyền thông đâu có biết đâu mà đưa tin cái này chỉ có những người thân cận của ngài kể lại thì mình mới biết à, đó cái điều thứ hai nữa là về phần xác lợi của ngài sư cô xin nói trước à, thật sự ra phật quang sơn không công bố cái xá lợi của ngài xá lợi của ngài là bị à, là tín đồ á ta chụp được mà người ta tung lên mạng xã hội chứ đệ tử của Phật Quang Sơn là không không đưa bất cứ một tin gì hình ảnh gì về xá lợi của ngài từ ngày 13 à, nghĩa là có xá lợi rồi nhưng mà người ta không không lan truyền à, cái này thì cũng có nguyên nhân bởi vì di chúc của hòa thượng để lại ừ. nhưng mà đến ngày 15 á 13 14 15 ha 15 á thì nó xuất hiện một cái trường hợp là có người ở trên mạng và người đó những cái thành phần ở bên ở ờ, Trung Quốc đại lục người ta muốn xuyên tạc cho nên người ta mới uh, copy cái hình ảnh mà tín đồ á, chụp được cái xá lợi của ngài đưa trên mạng á là người ta chỉnh sửa lại rồi người ta nói rằng cái hình ảnh mà đưa lên trên mạng mà nói về xá lợi của hòa thượng tinh văn là giả nhưng mà người ta không hiểu bây giờ là rất hiện đại mình chỉ cần lấy hình ảnh đó mình lên mình tra cứu thì nó ra cái hình ảnh gốc thì họ mới tra ra thì chính họ mới là người copy cái hình à, của bên Đài Loan tung lên à, cho nên là tín đồ người ta phân vân không biết đâu là thật đâu là giả chính vì vậy mà Phật Quang Sơn mới bắt đầu mới đưa lên những hình ảnh thật sự về xá lợi của ngài đó là những cái hình ảnh là chụp ở trong cái ống xương đó trong ống xương là còn nhiều xá lợi và những hình ảnh mà khi mà đệ tử của ngài đi gấp cái cái xá lợi đó à, thì họ mới tung họ mới đưa ra cho nên mãi đến ngày 15 á, thì họ mới đưa lên tại vì à, bắt đắc dĩ quý vị nha bắt đắc dĩ và họ hoàn toàn không có bàn luận về vấn đề xá lợi của hòa thượng đó à, còn những người khác thì thì bàn luận quá nhiều và xin nguyện ta sư sơ ly tử phó quang xa tua tao sù bút chinh cái câu này là họ đưa lên là nha xá lợi của đại sư tinh văn là tràn ngọc trên trang mạng phật quang sơn phải lộ diện và chứng thực nói rằng là xá lợi của ngài là nhiều không thể đếm được à. đến ngày 15 mới xuất hiện cái cái này thì vì sao Phật Quang Sơn phải đứng ra chứng thực bởi vì có người giả, giả danh là muốn uh, xuyên tạc. Ở Phật Quang Sơn đó, có nhiều cái mà phong trệ tức là không được nói ra. Có những cái bí mật mà, mà bắt buộc phải phong phong trệ. Mà cái người phong trệ này là ai? Là Đại Sư. Tức là cấm lưu truyền đó. Cái vấn đề về xá lợi của Ngài đó là cái lần chúc thọ 85 Chúc thọ lần thứ 85 á, Đại sư tuyên bố là Khi Ngài viên tịch Ngài không lưu lại xá lợi à, Ngài không lưu lại xá lợi Cho nên Ngài dạy đệ tử Là các ông đừng cứ tìm kiếm xá lợi à, Thay vì tìm kiếm xá lợi của tôi Thì các ông hãy thực hành những cái lời tôi dạy à, Chứng thực cái chân lý Phật Đà Thì đó mới là sự giải thoát à, cho nên Phật Quang Sơn đâu có dám công bố đâu mà tại vì sao quý vị ở đây có một lần ha sư cô được nghe kể ha là có lần đêm giao thừa à, thì có lần là ngài dẫn chúng một ngàn ba trăm vị tăng ni lại Phật một cái cái đạo tràng hùng vĩ trang nghiêm với một ngàn ba trăm vị tăng ni thanh tịnh trang nghiêm lễ Phật à, lại Phật nha đột nhiên á quý vị biết không đang lại Phật ấy cái tượng Phật thích ca nó gọi là tròn sân chuyển động á ai cũng nhìn thấy hết nhưng mà đại sư ngay lúc đó là tuyên bố phong tuệ không được tuyên truyền ra ngoài bởi vì sao bởi vì đại sư biết là cái này chỉ là là do là tâm cảm á. mình tâm mình thành mình cảm ứng được phật dạ. là thể hiện cho mình thấy cái cái diệu dụng quý vị thấy 1.300 vị mà đồng hướng về phật thì đương nhiên cái từ phật đó có linh cảm rồi à, trang nghiêm bởi vì ngài nói là người không tin á, họ dựa vào cái này họ phỉ bán đạo phật họ nói đạo phật là mê tín cho nên là ngài ra lệnh là phong truyền không cho đệ tử truyền ra bên ngoài à, bởi vì ngài chủ trương là nhân gian tịnh độ mà đêm chân lý đức phật truyền bá để tịnh hóa nhân tâm là mục đích chính chứ không phải là những cái đó còn thí dụ như bây giờ mình á sư cô à, khi nghe đến câu chuyện này sư cô cũng đặt trường hợp giả dụ như mình thì sao ví dụ hôm nay sư cô mà dẫn quý vị niệm phật mà trên tượng phật này chuyển động một cái chắc là mình mình mình truyền ra ngoài nhanh chóng hả mình đưa tin lên à, <laughs> quý vị tại vì vì sao quý vị bởi vì mình phàm phu <laughs> còn ngài là thật sự là bồ tát nhưng mà câu chuyện này vì sao được lan truyền được kể ra ngoài là những người thâm tiếng của đại sư sau này thời gian rất là dài mà là họ vô tình lộ thông tin ra ngoài cho nên mình thấy là có những chuyện mà thật sự là chân thân Bồ Tát mới làm được cho nên vấn đề xá lợi vì sao mà ngày 13 đã đã có xá lợi rồi nhưng mà Phật Quang Sơn không không nói gì hết đợi tới ngày 15 là trang mạng trên mạng họ tràn lan những cái tin mà xuyên tạc cho nên họ bắt buộc phải đưa ra những cái cái cái hình ảnh để chứng thực thôi họ cũng không nói gì hết bởi vì cái đó là một phần của hòa thượng mà thôi thật sự cái hòa thượng để lại nó nó quý hơn cái xá lợi đó nhiều hơn nhiều hơn rất là nhiều đó là pháp thần xá lợi thưa, thưa nói đó cái tôi lưu lại cho các ông đó là những lời pháp các ông ứng dụng đó thực hành để đạt đến cái sự giải thoát chân thật thì đó chính là pháp thân xá lợi của tôi lưu lại cho các thầy dạ, cho nên quý vị thấy nếu mình là người mà hiểu về đại sư tinh văn hiểu về cái cái gọi là cái tông phong của phật quang sơn thì mình cũng không cần phải gọi là bàn luận nhiều về vấn đề xá lợi à, thật sự xá lợi nó cũng là một cái vật bên ngoài thôi mình chiêm ngưỡng xá lợi mà mình không thực hành những lời ngài dạy mình thì mình cũng không được giải thoát à, nhưng mà có nhiều người á quý vị à, có nhiều người bị kẹt vào trong cái thứ này và người ta lấy đó làm cái điểm để người ta tự hào về thầy họ hay là tự hào về chùa họ tự hào về cái pháp môn của họ hay là tự hào về cái tông phong của họ thì điều đó nó thật sự nó rất là phàm tục sư cô nói là như vậy rất là phạm tục cho nên nha cái vấn đề xá lời của đại sư tinh văn á mà cách xử trí của đại sư và đệ tử của ngài là thật sự là đáng để cho chúng ta cúi đầu khâm phục thật sự là khâm phục và hôm nay đó mình trở lại vấn đề chính đó, là mình kể những câu chuyện về ngài Nào. À, câu chuyện đầu tiên đó là về cái tên của ngài mà ngài là người kể hôm qua sư cô mới dịch à, sư cô ngồi dịch nghe ngài nói về cái tên của ngài đó sư cô cảm cảm động lắm ngài nói là tên tôi là tinh văn à, xuyên diễn à, xuyên diễn là một ngôi sao tinh là con ngôi sao văn là đám mây đám mây lơ lửng à, một ngôi sao sáng trên bầu trời bao la rộng lớn với những cái đám mây trôi lơ lửng ngài nói là chắc đây là là kiếp sống của ngài là cuộc đời của ngài là sứ mệnh của ngài là luôn luôn phiêu bồng trên năm châu bốn bể như là đám mây và đặc biệt là như một ngôi sao tỏa sáng đó, là tên của ngài đó. Ngài và ngài kể là khi ngài xuất gia à, một thời gian á, thì ngài ở trong chùa đó học ừ. còn còn trẻ mà thì một hôm có người ở trong thư viện á, người ta à, tra cái bộ từ điển gọi là à, vương văn ngũ thì người ta tình cờ phát hiện ở trong cái từ điển đó có giải thích hai từ tinh văn à, tức là có hai từ tinh văn và người ta giải thích như thế này À, là tinh văn có nghĩa là khoảng hư không rộng lớn lớn nhiều hơn so với hệ ngân hà à, à, họ giải thích với đại sư như vậy dạ. tinh văn là một khoảng không gian rộng lớn lớn hơn so với hệ ngân hà à, và tinh là một ngôi sao tỏa sáng trong cái hệ ngân hà đó <laughs> cho nên ngài phát nguyện ngay lúc đó ngài phát nguyện ngài nói hả ừ. sau này tôi nhất định ở trong trời đất này phải có một cái chỗ thành tựu tôi nhất định phải thành tựu thì tôi mới thật sự là là tinh văn ừ. quý vị thấy con nhỏ <laughs> con nhỏ mà khi nói đến cái tên mình là tự nhiên ngài ý thức đến cái sự phát nguyện và cái ý chí à, nó, nó bao la như vậy cho nên sau này ngài thành tựu những việc lớn là cũng là do cái tâm nguyện của ngài là cái ý chí của ngài đó quý vị nha tên của quý vị là quý vị phải ghi nhớ để phát nguyện đó. À, thí dụ như là là quảng dung là sao <laughs> tâm lượng là rộng lớn à, bao la dung nạp tất cả chúng sinh à, gọi là quảng dung à, còn ai nữa <laughs> giải thích cái pháp danh của mình à. sư cô thật sự rất là tàm quý tên sư cô là tuệ thành và sư cô cũng giống như hòa thượng đó là có lần sư cô học học các tác phẩm thành phật di đạo của đại sư ấn thuận đó quý vị à, cái tác phẩm này là được viết theo cái thể loại là kệ từng bài kệ bài kệ à, và bắt bắt buộc mình phải học thuộc à, lúc đó là mới học cao trung mà mới qua Đài Loan được à, 3 năm mà học cao trung thì quý vị biết mình là một người cừu sinh mà phải học thuộc cái tác phẩm mà thành Phật Di Đạo nó nó dài lê thê như thế này mà mà mà thành bài kệ đó khó học lắm à. nhưng mà trong đó ở cái câu kệ mà gần kết khoảng là ba câu á quý vị hắn có một câu là huy trần tớ trẻ thô <laughs> là sư cô sung sướng vô cùng dù có tác phẩm này sư cô không thuộc nhưng mà cái câu đó là sư cô đã thuộc rồi vì sao quý vị Huê Sẩn là Tuệ Thành <laughs> là tên của sư cô tớ chìa Thô là tớ chìa Thô là được giải thoát Huê <laughs> Sẩn tớ chìa Thô là Tuệ Thành được giải thoát <laughs> Cảm ơn như Hòa Thượng Ấn Thuận Ngày trước tác cái bộ thành Phật Di Đạo hơn 100 kệ và trong đó có một cái câu mà con ấn tượng <laughs> là cái câu là tuệ thành được giải thoát <laughs> tên của mình à, à, tuệ thành được giải thoát là sao dựa vào trí tuệ mà thành tựu được sự nghiệp giải thoát ừ. mà sư cô bây giờ trí tuệ nó còn thấp quá <laughs> chưa, được giải thoát à, cho nên mình cố gắng cố gắng ừ. làm sao mà cho trí tuệ mà thành tựu để mình đạt được cái sự nghiệp giải thoát đó mới xứng danh là khuây trần tớ解脱 đó là câu chuyện thứ nhất về tên của ngài câu chuyện thứ hai là khi ngài qua đài loan là ở cái trường của sư cô là trường viên quang đó khi ngài bước chân đến đài loan là ở cái trường đó 12 tuổi là ngài theo mẹ lên nam kinh tìm cha là thời gian đó là ở Trung Quốc rất là khổ cực, nghèo khó. Ừ. cha ngài vì mưu sinh mà phải là tha hương cầu thực. Cho nên là mẹ lên Nam Kinh tìm cha. Thì khi mà trong cái hành trình tìm cha đến một ngôi chùa, ngài thấy là các vị tăng chúng á, mà được tụng kinh này cơm thì ngày có ba bữa để ăn cho nên lúc đó ngài <laughs> ngài phát tâm ngài xuất gia thật sự là như vậy <laughs> lúc đó là khổ cực quá à, ngài ngài đứng thì nhìn mấy vị tăng nhân ngài thích thú ngài ước muốn sao mình được xuất gia thì có một cái vị à, tăng đến mới hỏi ngài nói rằng ê cậu bé cậu muốn có muốn xuất gia không à, thì hòa thượng nói ra có có có có muốn xuất gia à thì lúc đó là ngài mới chạy lại xin mẹ nó mẹ cho con đi tu mẹ nói là không được sao đi tu được ngài nói là không con phải đi tu bởi vì con đã hứa với thầy đó rồi cái <laughs> việc ha, một lời hứa đó à, con con hứa với thầy đó rồi con phải đi cho nên mẹ cho con đi cho nên quý vị ngài xuất gia là sao quý vị trên đường tìm cha à, à, mà đói khổ rồi đến chùa thấy có cái ăn cái mặt nhưng mà sau khi xuất gia là khác đó nha, từ cái tên mà tinh văn mà cái pháp hiệu của ngài mà ngài là phát trí nguyện đó nếu dùng hai chữ để để hình dung cuộc đời của ngài đó là chữ gì đó là chữ khổ và chữ nhẫn từ cái khổ và cái nhẫn á, mới tạo thành ngài là một con người có ý chí lớn và hạnh nguyện lớn làm tất cả những công việc nặng nhọc ở trong chùa gánh nước bữa củi nấu cơm cúc đất cái gì ngài cũng làm ấy. có một lần á bệnh thương à, gọi là thủy đậu á là coi như là là trùm mền mà chờ chết không có ai đến thăm hết trơn ừ. à, thì có một hôm đó thầy của ngài á, mới cho người mang đến một cái tô gọi là tô gọi là chén chai chén chai là dưa muối đó quý vị dưa cải muối đó không không có gì ăn hết chị mang đến cho một cái tô gọi chén chai á khi mà ngài cầm cái tô chén sái ngài ăn nước mắt ngài rơi lúc đó ngài phát nguyện là sau này con phải hoàng dương chánh pháp để báo đáp ân đức của thầy khi mà con bệnh gần chết mà thầy cho người mang đến một cái tô chén sái mà không hiểu sao ngài ăn cái tô đó rồi đấy chắc là vì cái hành nguyện ngài phát lúc đó cái phước báo là tăng trưởng tự nhiên cái bệnh nó hết à. ừ cho nên một con người đó, bình thường mà không bình thường đó quý vị một con người phi phàm là có những cái điểm tích từ khi nhỏ rồi à, từ khi nhỏ ăn một tô chén sai mà phát nguyện hoàng dương chánh pháp độ quần sinh để mà đền đáp lại công ơn của sư phụ bây giờ quý vị thọ ơn của sư phụ rất là nhiều có khi nào quý vị phát nguyện như vậy không <laughs> không phải không à, đó rồi bây giờ từ tới cái giai đoạn mà Ngài qua Đài Loan á, mới là hay, mới thật sự là đánh động vào trong trái tim của chúng ta. Đó. Năm 1949 là Ngài theo cái đội cứu hộ. Lúc đó là à, nội chiến là Mao Trực Đông và và Tưởng Gia Thạch. Ông Tưởng Gia Thạch bị thua cho nên ông mới rút quân qua Đài Loan. À, thì lúc đó đại sư cũng cũng nhìn thấy cái cảnh thê lương bên Trung Quốc cho nên cũng muốn là đi qua Đài Loan để có cái sự đổi đời mới được có ngày ha ông ờ, tưởng như thật đó ông được cái tin tình báo á, là nói rằng á, à, bên à, trung cộng á, có cài gián điệp vào trong cái đội tăng lữ chết <laughs> à, lúc đó quốc dân đảng á, nó bắt thầy nhốt vào trong lao ngục 28 ngày không cho ăn khổ không quý vị 28 ngày không cho ăn à, và mỗi một ngày á, là trong cái đội mà cứu hộ đó toàn là tăng lữ thôi nha mỗi một ngày nó đem ra bắn 5 người giết 5 người và đến đến tới ngày á nó bắt ra rồi nó đưa súng vào đầu nó hỏi là tại sao ông đi mua thuốc đỏ và băng gạt vệ sinh cho cộng sản hòa thượng nói ủa thuốc đỏ là gì băng gạc là gì ngài ngơ ngác không biết gì hết á họ thả ngài ra rồi thoát được kiếp chết à. cho nên quý vị ở trong lao ngục mà bị đánh bị bị bỏ đói rồi, rồi, rồi cặn kề với cái chết à. thế mà ngài được thoát cái này là là cái phước báo con phải phát nguyện là hoàng dương chánh pháp quá độ chúng sinh để đền cái ơn này cái ơn thoát chết à đó là một lần phát nguyện thứ hai khi được thả ra là đi đâu đi đến chùa viên quang đến <laughs> chùa viên quang mà chùa về phật học viện sư mexico đó à. thì quý vị biết à một người mà ở trong tù thả ra rồi có cái sự nghi ngờ là gián điệp ha rồi một người ngoại tỉnh đi qua đài loan người ta gọi là gọi là phải sư chống đối dữ lắm là bài xích dữ lắm không nơi nào tiếp nhận hết á đi lang thang không nơi nào tiếp nhận khổ lắm quý vị mà duy có cái hòa thượng gọi là diệu quả là hòa thượng à, khai sơn à, chùa viên quang á, ừ, mới tiếp nhận ngài ừ. mà quý vị biết không ở trong đó khổ lắm người ta người ta sợ người ta không dám gần gũi mình à, ngài là cao to quý vị thấy hình ảnh của ngài đó ừ, ở trong chùa có người chết hay là có người mà bị bắn chết rồi đó là không ai chịu đi chôn hết kêu thầy đi chôn những cái việc gì nặng nhọc là cứ gọi ngài làm à, đó. À, thời kỳ mà ngài qua Đài Loan á, thì cái Phật giáo Đài Loan nó cũng là chịu ảnh hưởng của Phật giáo Nhật Bản ừ. nó không có một cái gọi là cái tùng lâm sinh hoạt như bên Trung Quốc thời xưa ừ. có một cái vị sư cô gặp thầy thầy về chùa dùng cơm ừ thì thầy của vị sư cô đó mới nói rằng á bây giờ kinh tế khó khăn à cơm không đủ ăn mà bây giờ phải nuôi theo ông thầy này nữa <laughs> tự nhiên nước mắt mà ngài rớt trang mất cơm ngài ăn á lúc đó ngài lại phát nguyện ngài phát nguyện là sau này nếu ngài có đạo tràng à, nhất định là đại khai mẫn để cho người ta đến chùa có cái ăn có cái cái mặt ừ. cho nên là sau này quý vị đi qua Phật Quang Sơn á, có cái chỗ trai đường mà miễn phí cho mình ăn á, gọi là Sáu San Huê Quản nó phục vụ cơm miễn phí cho tất cả mọi người đến Phật Quang Sơn à, ăn sáng ăn trưa ăn tối à, khi sư cô đến là cũng ăn ở, ở đó à, à, và hàng ngày là phục vụ các ngàn các ngàn người á, không có lấy tiền miễn phí rồi ai muốn cúng dường thì bỏ vào trong thùng bức xương ai không cúng cũng sao hết và xây rất là nhiều cái nhà nghỉ giống như là khách sạn vậy đó cho mình vào đó ở miễn phí ai muốn cúng gì để cúng không cúng không sao đó quý vị đấy đó là phát nguyện thứ mấy rồi mà sau này ngài thực hành được hết những cái điều gì ngài phát nguyện là ngài thực hành tiếp đến là sau ở viên quan cũng không ờ, không được lâu tại vì họ nghi kỹ họ cứ sợ gián điệp cho nên ngài từ bỏ viên quan ngài đi đi lang thang không đâu có ai chỗ nào mà dung chứa cho nên có một hòa thượng đó ông thuê ngài đến giữ rừng <laughs> có một cái khu rừng mà rừng là để trồng cây rồi sau đó cây lớn rồi mình mình đốn cái cây đó về mình làm chùa cho nên là sợ người ta đến đốn trộm á mới mới thuê thầy đến giữ rừng đó, quý vị và trong cái khu rừng lạnh lẽo đó một mình ở ở trong một cái chòi lá không có giường không có gì hết nằm dưới đất á canh bao nhiêu năm quý vị canh ba năm đổi lại là ba bữa cơm trong lúc mà ngồi ở trong rừng sâu mà canh rừng đó quý vị lạnh lẽo một mình như vậy thì ngài viết cái tác phẩm này <laughs> nếu mình ở trong đó là buồn chết mình chạy ra chứ <laughs> không thể nào còn cái bậc đại trí thì à, lợi dụng cái thời gian tĩnh lặng đó viết cái tác phẩm này cái tác phẩm này gọi là tiếng hát vô thanh cái phần mở đề của cái bài của cái tác phẩm này ngài ngài viết rất là hay sư cô chia sẻ cho mọi người nghe ha ngài viết rằng à, người xuất gia không thể rời khỏi nhu cầu ăn đi ở trong cuộc sống nên những ngày tháng lan bạc trôi nổi này tôi không thể không cúi đầu trước cuộc sống không có chỗ ở cũng không được không có cái ăn cũng không được dù là mình xuất gia nuôi cái ý chí lớn cho nên ở đây ngài nói là tôi phải cúi đầu trước cuộc sống phải vì miếng ăn mà đi vào tận rừng sâu đó giữ rừng cho người ta là một công việc nó không có một cái giá trị gì cả nhưng vì cái ăn để có được một đêm ngủ trọn giấc, một ngày ba bữa cơm, tôi bắt đầu bán tuổi thanh xuân và sức lao động với giá rẻ mạt. Để có cái ăn, cái ngủ, thầy phải bán tuổi thanh xuân. Còn trẻ mà vào trong rừng, giữ, giữ rừng cho ta, vì cái ăn. Lúc đó, mỗi ngày tôi lên núi, xuống núi, thoạt ẩn thuật hiện trong khu rừng rậm như một thợ săn luôn chú ý đến động tĩnh trong núi đối tượng của thợ săn là hưu nai thỏ mèo trách nhiệm của tôi là chú ý đến những kẻ gian trộm cây đốn cây ban ngày nhìn ngắm những đàn khỉ đàn sóc chạy nhảy lanh quanh trong rừng và đến thời gian chờ đợi bữa ăn từ chùa mang đến Ban đêm, lắng nghe tiếng gió vi vu, thổi lay động cây tùng cây bách, cho đến ngay cả âm thanh của loài chim cú, tôi đã trú ngụ trong gian lèo cỏ ở giữa rừng như thế đó. Đối với công việc này, không có thù lao nào khác trong Phật giáo ngoài trừ đổi lấy một lời khen ngợi là phát tâm trống rỗng à, công việc này không có gì hết ngồi ba bữa cơm thì đổi lấy cái lời khen là à giỏi ha chú phát tâm nó giỏi á <laughs> lời khen phát tâm trống rỗng à. cứ như thế ngày qua ngày tôi bắt đầu cảm nhận thấy khủng hoảng về thời gian không bao giờ dừng lại và tuổi xuân sẽ nhanh chóng qua đi trong cuộc sống thanh niên nào cũng tràn đầy ánh sáng và nhiệt huyết, tuổi trẻ nào không có hy vọng tươi đẹp đối với tương lai. Tôi nghĩ mình không thể để cho tuổi thanh xuân quý giá trôi đi và sinh mạng bị lãng phí một cách vô nghĩa. Tôi cần phải để lại một chút dấu tích trong cuộc hành trình của đời người. Vì vậy trong thời gian ở liều cỏ chỉ có thể dung chứa được một người thì đại chung câu chuyện vật ngữ thiên thứ nhất tôi đã viết xong bên cạnh đống rơm bừa bãi à. nghĩa là ngài ngài nói là vì sao ngài viết cái tác phẩm này đó à. thì ở trong rừng ở trong cái liều cỏ à. hiu quạnh đó đánh đổi đi cái tuổi thanh xuân và sức lao động cho nên ngài phải làm cái gì đó cho nên ngài mới mới bắt đầu viết cái tác phẩm này đó à, và cái tác phẩm này á, là ngài mượn những cái pháp khí trong nhà Phật để nói lên những cái sự bất bình thì ngài thông qua cái việc mà miêu tả cái cái chuông cái mỏ cái cà sa để nói lên những cái điều mà đáng lẽ không có đối với người xuất gia ở thời buổi hiện tại ví dụ như cái bài cái chung á quý vị ngài nói đại hồng chung là một cái tiếng tiếng gọi để thức tỉnh lòng người à, cho nên khi mà đánh chuông lên là mọi người chánh niệm và tịnh tâm tu tập. À, hay là cái mỏ đi, Ngài viết cái mỏ. Ừ. Ngài nói là tôi là cái mỏ, cái mỏ là trách nhiệm của tôi là duyệt chúng, tức là làm cho âm thanh tụng kinh của chúng được đều, đều đặn. Nhưng bây giờ đó người ta lấy tôi ra để gõ thành gì? Thành tiền, thành bạc. <laughs> tức là đi cúng đó quý vị <laughs> cho nên ngài mượn cái những cái pháp khí đó để <laughs> để nói lên những cái điều sai trái mà phật giáo thời đó nó hiện thực là như vậy hay là chiếc áo cà sa ngài nói là tôi là chiếc áo cà sa để trang nghiêm cho pháp thân của những kẻ tu hành đấy nhưng bây giờ áo cà sa là đạo mà tạo đời <laughs> đó là những cái cái cái cái cái ý nghĩa thâm túy trong cái câu những cái tác phẩm này à, cho nên ở chỗ này đã có cái phần ngài ngài nói này ừ. Phật giáo đến ngày hôm nay có những vấn đề đã đến giai đoạn cần phải quyết định công khai tỏ rõ thái độ trong sự nghiệp của Phật giáo mọi người đều lợi dụng chiêu bài Phật giáo để làm con đường mưu cầu đời sống mưu cầu danh vọng cho chính bản thân mình gửi thân cửa Phật để sống cho qua ngày đoạn tháng buông bán Như Lai nói đến là đủ đau lòng lắm rồi. Chính vì thế mà ngài mới viết cái này. Cái bạn cái cái cái à, tác phẩm này. Và trong thời gian viết là ngài đang giữ rừng cho người ta đó. À. Từ bây giờ còn có cái điểm này cũng hay lắm để sư cô nói luôn chúng thôi là tuần sau là nói là bị hơi bị nhạt nhẽo đó là nói về cái sự cam khổ quý vị biết đến năm 1967 là ngài bắt đầu kiến tạo Phật Quang Sơn à, trước đó một thời gian à, thì ngài ở Ý Lãng là Nghi Lan lúc đó là ngài đã thành lập hội thanh niên hội à, thiếu niên và những cái đoàn văn nghệ để mà đi trình diễn những bài hát về Phật pháp mà và lợi dụng cái cái cái những cái đoàn hộ này để truyền bá Phật pháp đến quần chúng thì ngày xưa ngài đi giảng vui lắm quý vị họ không hồi đó là đạo Phật ở bên Đài Loan là không có phải là như bây giờ là gọi là một cái đạo Phật mà hình thức Nhật Bản Ừ. cho nên là không có tụng kinh không không có kiểu mà thuyết giảng cho nên mỗi lần ngài đi thuyết giảng ở đâu là bắt đầu đánh cái đồng loa quý vị sèn sèn sèn sèn đó bắt đầu rao lên là hôm nay có à, buổi thuyết giảng ở địa điểm đó ở cái gò đó cái cái bờ sông đó rồi có đoàn văn nghệ cái đoàn biểu diễn gì đó nó kết hợp vào đó để mà thuyết giảng thì hồi đó là ngài mua được cái âm ly âm ly như cái cái âm thanh này nè rất là quý cho nên là đi đâu mà mà mà lên xe buýt hay là xe lửa gì đó ngài cũng phải ôm cái, cái âm ly lên người là sợ để dưới đất là nó hư cho nên ngồi trên trên trên à, tàu lửa là ngài để cái âm ly lên cái đùi á à, thì lâu dần cái xương đùi của ngài bị nứt à, bị nứt là đi không được cái bác sĩ bảo là bây giờ phải băng bột và ông phải nghỉ một thời gian khoảng 2 tháng ông không được đi lại thì ngài nói trời công việc của tôi nó nhiều như vậy phật sự của tôi nó nhiều như vậy tôi còn phải đi thuyết giảng khắp nơi bây giờ tôi ngồi hai tháng không có được thôi ông ngài trốn bệnh viện ngài về không không băng bột gì cả thế mà ngài vẫn đi thuyết giảng à, nhưng mà trời phật độ sao á ngài đi đi riết như vậy tự nhiên nó lành lúc nào không hay à. cho nên sau ngài đệ tử ngài nói là phải dùng chữ khổ và chữ nhẫn để để hình dung cái cuộc đời của ngài rồi đến cái giai đoạn mà ngài ngài xây dựng cái phật quan sơn quý vị à, lúc đó ngài không có tiền đó. không có tiền và ngài dựa vào cái gì quý vị dựa vào cái, cái kinh phí mà ngài thu được trong những cái cái tác phẩm này này viết truyện ừ. quý vị biết cái cái cái bộ phim mà thoát vòng tục lũy đó ừ, và ờ, được chuyển thể thành thành phim cái tác phẩm đó là ngài kiếm rất là nhiều tiền để mà xây dựng cái chùa Phật Quang Sơn đó à. cho nên cuộc đời của ngài á à, là ngài dựa vào gọi là tự lực cánh sinh để làm Phật sự thì nhiều chứ không phải là quyên góp hay là lợi dụng cái sự cúng dường tín đồ để để làm ban đầu khởi nghiệp tất cả đều dựa vào sức lực của ngài tự kiếm viết lách và một phần là viết tác phẩm phần thứ hai là viết thư pháp vị hòa thượng có một cái tài nghệ gọi là y bì y bì chư và là ngài bán cái cái <laughs> những cái cái tác phẩm đó để ngài gom tiền xây dựng Phật quan Sơn quý vị thấy không từ những cái việc nho nhỏ mà ngài góp sức lại mà xây dựng được một cái cơ sở như vậy bởi vì ngài nuôi cái chí nguyện lớn đó. Cái chí nguyện của Ngài khi xây dựng Phật quan Sơn á, là, là có bốn, bốn điều. À, dạ, quý vị nhớ ha? À, gọi là bốn lấy. Ở Phật quan Sơn nó có có có những cái điều rất là hay ha. Thí dụ như là bốn cậy, là bốn cho, bốn lấy. À, <laughs> thí dụ như ở đây này, có bốn lấy là gì? Lấy văn hóa hoàng dương chánh pháp. Ừ lấy thứ hai là lấy giáo dục đào tạo nhân tài thứ ba là lấy từ thiện phúc lợi xã hội thứ tư là lấy thiện tịnh hợp tu tịnh hóa nhân tâm đó là bốn cái lấy à. và tư tưởng của ngài là tư tưởng phật giáo hóa nhân gian hay còn gọi là nhân gian tịnh độ cái việc lưu ý nha, à, cái cái cái tư tưởng của ngài là tích cực xây dựng nhân dân Phật giáo và nhân dân tịnh độ và và cái bốn kệ là bốn cho là sư cô hay nhắc quý vị đó thứ nhất là gì cho người hoan hỷ cho người hy vọng cho người niềm tin cho người phương tiện là bốn cho mà sư cô hay nhắc quý vị đó <laughs> là sư cô uh, lấy ở Phật Quan Sơn đó à, cho nên do cái bản nguyện của ngài nó quá lớn đi nè cho nên là, là ngài phải chịu khổ vượt qua để phấn đấu thành tựu cho nên là cuộc đời của ngài đến 102 tuổi à, mới đúc kết lại à, thành những viên ngọc xá lợi à, chứ nếu như mình mà sung sướng quá tu tập cái rì rì rà rà niệm phật thì không chuyên tâm ngồi đang nói chuyện đó <laughs> gặp cái gì khó chứ khổ than phiền than khổ than trời trách phận có gì một chút khó khăn là thối tâm như vậy thì làm sao thiêu ra có xá lợi <laughs> bây giờ cuộc đời của cuộc đời của ngài còn nhiều nữa bây giờ sư cô không có thời gian để kể cho quý vị nghe còn nhiều câu chuyện rất là hay nữa rất là cảm động à, chính vì thế mà ngài thiêu ra mới có sát lợi Đấy. Ừ. cho nên muốn có sát lợi là về nhà chịu khó tu à, <laughs> chịu khổ chịu nhẫn <laughs> mới có sát lợi à thì bây giờ cái vấn đề cuối cùng đó là, là cũng là cốt yếu à cũng câu hỏi nhiều người đặt ra ừ. câu hỏi là có nhiều người hỏi thầy á à, thời buổi mặt pháp á người ta hay à, truyền bá pháp môn niệm Phật. À, mà tại sao đại sư à, không nói đến vấn đề niệm Phật và không nói đến vấn đề mà cầu sanh về Tây phương tịnh độ mà tư tưởng của ngài là nhân gian hóa Phật giáo và nhân gian tịnh độ. Ừ. Thì ngài trả lời sao quý vị biết không? Các vị nói như vậy là oan cho tôi. Nè. Quý vị thấy mỗi lần quý vị đến Phật Quan Sơn á, tôi ra chào quý vị thì tôi là A Di Thọ Phổ, <laughs> quý vị đến đó hả? À, A Di Đà Phật, quý vị đến đó hả? Ừ. Rồi quý vị cúng dường gì cho tôi rồi tôi cũng A Di Thọ Phổ, <laughs> là tôi cũng là à, cảm ơn quý vị. Rồi khi quý vị ra về tôi cũng A Di Thọ Phổ, quý vị về à, vui vẻ cái câu Phật hiệu của tôi nó không phải là ê a trên miệng mà câu Phật hiệu của tôi nó là là đã thâm nhập vào xương, vào tủy, vào hành nguyện của tôi. Dạ. Tôi lấy cái danh hiệu A Di Đà, dạ. tôi lấy cái vô lượng quang, vô lượng thọ đó xây dựng cái tịnh độ nhân gian, tịnh hóa tâm niệm của tôi cho nên là quý vị đừng thấy tôi không niệm phật tôi không nói niệm phật quý vị nói tôi không phải là người tu niệm phật không phải à, cho nên ngài nói là sao à, khổ xua hảo hoa sân chua hảo sư xin sàng hảo sư có nghĩa là thân thì làm việc thiện miệng nói lời thiện tâm nghĩ điều thiện thì đó là phật à, thì đó là phật ừ. cho nên cái niệm phật của ngài nó không phải ê a như mình à, mà cái niệm phật của ngài là nó ở trong xương trong tủy à, và ngài biến cái hạnh nguyện di đà thành hạnh nguyện của ngài à, cho nên là ngài có thể nói là đi theo cái tư tưởng gọi là tự tánh di đà à. cho nên là luôn luôn lấy cái bản thể di đà làm cái năng lực để phát huy cái hạnh nguyện của thầy à, để ngài có được một cái sự nghiệp vĩ đại như bây giờ lợi ích cho cho tất cả chúng sinh à, cho nên là à, mình cũng đừng có hiểu rằng ai niệm phật thì mới có sanh sát lợi nha quý vị nha ai là người có đại nguyện lớn hạnh nguyện lớn là người đó sẽ kết tinh mà tâm huyết của họ mà xương tủy của họ nó sẽ kết tinh thành những cái viên ngọc xá lợi như vậy ừ. câu cuối cùng thầy nói là cuộc đời của tôi là hơn 40 năm là chịu khổ vì cái bệnh tiểu đường ừ. cho nên là cái thân tôi khổ lắm tôi phải chịu cái sự khổ của cái bệnh tiểu đường à, cho nên ngài dạy là người tu hành á là có ba phần bệnh á, thì mới dễ tu à, cho nên quý vị nghe hôm nay sư cô cũng truyền truyền bá luôn cái chân lý này cho quý vị có ba phần bệnh mới là dễ tu ừ, cho nên mình có bệnh thì đó là một cái <laughs> gọi là cái ý chí phấn đấu à, để cho mình tiến lên tại vì sao quý vị bình sắp chết rồi thôi cố gắng tu lên <laughs> à, cho nên đừng nói với cô là hôm nay con đau gì đau gì không đi nghe hay là con đau gì con buồn ấy ha. À. học đại sư cho nên tóm lại à, tóm lại mà với cái sự nghiệp mà đại sư tinh văn để lại và những câu chuyện về ngài thì mình thấy là đại sư quả thật là một vị bồ tát sống đó. à một vị bồ tát sống ừ. và những gì ngài lưu lại đó mình có thể chia ra hai phần đó là chân thân xá lợi và pháp thân xá lợi à, cho nên mình là người học phật á mình đảnh lễ chân thân xá lợi mình chiêm ngưỡng chân thân xá lợi à, và mình cũng phải thực hành cái pháp của ngài để lại gọi là chiêm ngưỡng và đảnh lễ pháp thân xá lợi của ngài à, thì đó là ý sư cô hôm nay muốn trình bày với đại chúng quyền à, đêm công à, đừng à, này hướng về không tất cả đề tương và chúng sanh แล้วตรองทั้ง